18 lời dạy khắc cốt ghi tâm của Đức Phật về luật nhân quả. 1. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. 2. Hiểu nhân quả để nhận ra yêu đương, rung động đều là do duyên. 3. Mình phán xét người khác thế nào thì mình sẽ gặp chuyện như vậy, đó là nguyên tắc đơn giản của nhân quả. 4 điều mà mình phán xét họ thì chắn chắn sẽ xảy ra với mình, không đời này thì đời sau. Vì thế, không nên phán xét ai hết. 5. Dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. 6. Tham lam muốn chiếm lấy của người khác để làm của riêng cho mình là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin nhân quả. Tuy nhiên vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách để lường gạt người khác là nhân dẫn đến tù tội và nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. 7. Nhân quả không sai được Nên khi đang khổ thì phải hiểu rằng mình đang phải trả quả của những nghiệp xấu mà bản thân đã gây ra. Nếu không hiểu điều đó thì mình sẽ đi trách móc người gây khổ cho mình. 8 niềm tin nhân quả, sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách đạo đức cho mỗi người. 9. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Luật nhân quả luôn tồn tại ở đời và không bỏ sót một ai. 10. Cách ai đó đối xử với bạn là nhân quả của họ, cách bạn phản ứng lại là nhân quả của chính bạn. 11. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin, bởi không đến ở kiếp này thì đến kiếp sau. Do đó, trong mỗi hành động của mình, chúng ta cần suy xét kỹ lưỡng. Hãy làm điều tốt để nhận lại những điều tốt đẹp. 12. Cũng như lực hút của trái đất, nhân quả là một sự tồn tại hiển nhiên đến mức chúng ta thường không chú ý đến nó. 13. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả. 14. Nhân quả là gì? Nhân quả hay còn gọi là nghiệp, hành động. Hành động này thì ra kết quả kia tất cả mọi hành động của mình đều tạo ra một kết quả. Làm gì hay không làm gì cũng là gieo nhân. 15. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán giận. 16. Cuộc đời này luôn công bằng theo cách riêng của nó. Nhân quả có thể đến muộn nhưng nhất định là có. Gieo mầm thiện át gặt được quả thiện, gieo mầm ác sẽ gặt nhân ác. 17. Nhân quả ngoài hành động còn phải xét đến tác ý, một hành động xấu nhưng động cơ tốt sẽ có quả khác với hành động xấu đi kèm động cơ xấu. 18. Từ thiện cũng chẳng chứng tỏ mình đặc biệt hay mình giỏi. Nó chẳng chứng tỏ mình tốt. Từ thiện không phải do tôi giỏi, tôi tốt, tôi giàu hay tôi hay. Từ thiện chỉ là hoạt động tự nhiên của nhân quả. Do nhân quả thì từ thiện xảy ra. Chẳng phải là ai hay, ai giỏi giống như là ở đâu có lửa cháy thì lấy nước để dập. Cứ tự nhiên thế thôi, tự nhiên xảy ra, nhân quả làm việc ấy.